Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sau khi cúi đầu chiếc di ảnh Giang Trạch Dân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghiêng đầu đi tới Seoul Có thể nói hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao toàn tay to mặt lớn Đến Đại sứ quán Trung Quốc để cúi đầu trước di ảnh của một người đã từng siết cổ dân tộc Việt Nam Đó là một hình ảnh vô cùng xấu xí Nếu không muốn nói là khá nhục nhã, vai trò là một nguyên thủ quốc gia chưa bao giờ tư thế chư hầu được thể hiện rõ như lần này. Trước hội nghị trung ương lần thứ 6 vào đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc có khả năng sẽ bị kỷ luật vì cho rằng vợ ông dính đến việc Việt Á. Nhưng ở kỳ họp đấy, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tai qua nạn khỏi, làm rất nhiều người bất ngờ. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc gần như không có chuyến công du nước ngoài nào trong một thời gian rất dài, và các chuyến đi trong nước đều có ông Phan Đình Trạc đi theo để giám sát. Tuy nhiên, sau hội nghị trung ương lần thứ 6, thì ông Nguyễn Xuân Phúc như chim sổ lồng. Và giờ đây, ông có chuyến cung du đỉnh đám đến Hàn Quốc. Đây là hình ảnh cúi đầu đáng xấu hổ. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi cái vòng kim cô mà nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đã trồng lên đầu họ. Kể từ hội nghị Thành Đô vào năm 1990, việc này luôn luôn được thực hiện như thế. Và từ đó, các đời Tổng bí thư Việt Nam đều phải đến Bắc Kinh mỗi khi Tổng bí thư Trung Quốc đắc cử nhiệm kỳ mới. Và chuyến đi vừa qua của Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh mới đây chính là một trong những tình huống như vậy. Đã từng có một số quan chức Việt Nam sau khi đi Trung Quốc về thì đột nhiên ngã bệnh. Nhiều người đã không qua khỏi. Ông Trần Đại Quang và Nguyễn ba Thanh đã mất mạng sau khi đi Trung Quốc trở về và có tin ông Lê Văn Thành cũng đã ngã bệnh sau chuyến đi Trung Quốc. Những điều đó cho thấy phương Bắc đang nắm thỏng lọng thực sự họ muốn siết ai là họ siết được. Một khi ai đó bị siết thì e là sự nghiệp chính trị của người đó khó có cơ hội tiếp tục tồn tại. Đây là hình ảnh đầu của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được trả về tư thế nghiêng nghiêng quen thuộc khi sánh vai cùng ông Tổng thống Hàn Quốc. Việc dẫn đầu đoàn tùy tùng là quan chức cỡ bự đến Đại sứ quán Trung Quốc để cúi đầu trước di ảnh Giang Trạch Dân có lẽ đã cho Nguyễn Xuân Phúc một sự an tâm nhất định cho dù hình ảnh trong mắt dư luận xã hội là vô cùng xấu xí và nhục nhã. Không phải ngẫu nhiên mà quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản chấp nhận cúi đầu trước ngoại bang. Có ý kiến thì cho rằng họ cúi đầu nước ngoại bang để mua lấy sinh mệnh chính trị cho mình. Và như thế họ mới có thể an tâm đi tiếp được. Sau khi cúi đầu trước di ảnh của Giang Trạch Dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đến Hàn Quốc trong một chuyến thăm cấp nhà nước. Đầu ông Nguyễn Xuân Phúc đi thường có tật Ông Phúc luôn nghiêng đầu về vai phải trong mọi tư thế, vì thế nên đến Hàn Quốc, ông cũng nghiêng đầu bước đi, trông như một anh hề làm dáng trên sân khấu vậy. Có thể nói khi đầu ông Nguyễn Xuân Phúc ở tư thế nghiêng phía bên phải là tư thế ông thoải mái nhất. Tư thế cúi đầu vào ngày 2 tháng 12 thực sự là một tư thế không thoải mái. Cũng giống như các quan định thần ngày xưa, tư thế khom lưng là tư thế không thoải mái nhưng vẫn phải làm để mua lấy sự tín nhiệm hay ít ra là không bị bể trên làm khó. Đây là hình ảnh khác của Chủ tịch Phúc tại Hàn Quốc. Có lẽ sau khi cúi đầu thì ông Chủ tịch nước được phép nghiêng đầu đi bên cạnh Tổng thống Hàn Quốc với tư thế thoải mái chưa từng có. Thoải mái bởi không bị phe khác theo dõi và cấm cản. Thoải mái vì không phải đi máy bay thương mại như lần dự đám tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe trước đây. Một bạn đọc đã than vãn với tờ Thể báo chấm D rằng phải chăng ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nghiêng đầu thoải mái trước di ảnh của Giang Trịch Dân thì có phải hay hơn. Hình ảnh cúi đầu của Nguyễn Xuân Phúc trước di ảnh của ông Giang Trịch Dân chưa chắc làm cho ông biết nhục mà người cảm thấy nhục là người dân Việt Nam vì ông là chủ tịch nước là đại diện cho nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc không có cơ hội lên cao hơn nữa, tuy nhiên ông cũng không thể giữ thái độ chừng mực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 có độc giả của Thời báo .de nhận xét rằng Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội không giống như Tòa Đại sứ mà nó giống với dinh toàn quyền của Thiên Triều tại Việt Nam hơn. Đặc biệt là hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam đứng cúi đầu trước di ảnh của Giang Trạch Dân. Đây là lời nhận xét thật chua xót nhưng rất đáng buồn là nó lại có vẻ giống như vậy. Đây là hình ảnh cả dàn lãnh đạo của Việt Nam cúi đầu trước di ảnh của Giang Trạch Dân. Hầu hết khi các nguyên thủ quốc gia khác từ trần, vì ngoại giao, chính quyền Việt Nam chỉ cần gửi điện chia buồn theo thông lệ ngoại giao. Đấy là quan hệ bình đẳng. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam cùng những gương mặt đầy quyền lực nhất như Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Thủ tướng, Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngoài ra còn có rất nhiều người đứng đầu các cơ quan khác như lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đến viếng thăm di ảnh ông Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Hình ảnh này cho thấy vị thế chư hầu của Việt Nam rất rõ ràng. Giá lãnh đạo của Việt Nam đủ hết các ban ngành đều phải tụ về đại sứ quán của một quốc gia khác để cúi đầu trước một cựu lãnh đạo của họ từ trần. Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đang thực hiện nghi thức bề tôi với Hoàng thượng, chứ không phải là nghi thức ngoại giao thông thường bình đẳng giữa các quốc gia với nhau. Chính vì hành động thiếu tính tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế mới có câu nhận xét chua chát mà một bạn đọc Thời báo.d đã gửi đến. Là người Việt Nam có lòng tự trọng, ắt không ai lại chấp nhận hành động mất thể diện quốc gia đến như vậy. Đây là hình ảnh di ảnh ông Giang Trạch Dân khiến cả dàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cúi đầu kính cẩn. Hình ảnh này cho thấy nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không bị lệ thuộc thì đã không có hình ảnh đáng xấu hổ đến như vậy. Trên các văn bản giấy tờ hành chính, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn buộc phải có hàng khẩu hiệu rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng tự do thì không hề có, bởi hàng loạt tù nhân lương tâm đã phải nhận những bản án vô cùng nặng nề chỉ vì họ dám nói lên sự thật của chế độ. Hạnh phúc thì cũng không thể đạt được vì kinh tế của đất nước rất nghèo và người dân buộc phải quần quật lao động để tồn tại. Với tiền lương thấp, chất lượng cuộc sống thấp, trong khi đó quan chức thì sống phè phỡn, xa xỉ, dư tiền mua nhà cao cấp, xây biệt phủ, sắm ô tô, và cho con cái đi du học rất tốn kém ở các nước tư bản. Một xã hội bất bình đẳng đến như vậy thì làm gì có hạnh phúc? Đấy là chưa nói đến xã hội Việt Nam cũng vô cùng bất an. Tự do và hạnh phúc chắc chắn là không hề có tại Việt Nam, vậy còn vấn đề độc lập tự chủ thì sao là câu hỏi được dư luận đặt ra. Bao năm nay, những người binh vực cho chế độ thường cho rằng Việt Nam độc lập, tuy nhiên với hình ảnh giàn lãnh đạo của Việt Nam rồng rắn xếp hàng để cúi đầu trước ngoại bang ngay trên đất nước của Việt Nam, thì điều đó cho thấy đất nước Việt Nam không hề có độc lập. Đã độc lập thì phải bình đẳng cho dù quốc gia kia có to lớn đến cỡ nào. Đây là hình ảnh tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội giống như dinh toàn quyền hơn là tòa nhà đại sứ. Những gì mà Thời báo chấm D đã bình luận ở bản tin Gian Trạch Dân từ hội nghị Thành Đô đến 16 chữ vàng và 4 tốt đã trích lại tài liệu lịch sử rằng chính ông Giang Trạch Dân là người đạo diễn cho hội nghị thành đô giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1990 làm tiền đề cho những ký kết bất bình đẳng nghiêm trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc sau đó. Trong đó có Hiệp định Biên giới Việt-Trung ký năm 1999 và Hiệp định Phân Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000. Ngoài ra, ông Lê Khả Phiêu và ông Nông Đức Mạnh với tư cách là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã bị Giang Trạch Dân trong vào cổ 16 chữ vàng và 4 tốt.